because it's better to have bigger apples, uh -huh. better apples. Okay. Smaller apples, yeah. no not good. so sweet. No. Yeah. no, and it stresses the tree out, and they will shed their apples then. Okay. If there's too many on. Yeah. Okay. Táo này bây giờ có hoa, cái này về bữa sẽ mua về sẽ có trái ăn luôn. Mình sẽ mua mấy cái dâu tây này về trồng nè. có mấy cây cà chua nè cà chua giống nè mọi người tốt ghê hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Lauren Chi Chi UK mình là Kim hôm nay mình sẽ đi vào vườn ươm cây giống để mua một số cây giống về trồng nha mọi người mời các bạn cùng theo mình đi tham quan một vòng ở vườn ươm cây giống ở Anh Quốc này họ bán những gì nha các bạn ừ. đây cũng là một loại của bí Swatch đây bí ờ, là bí đao nè quả tròn hôm nay có mấy cây chanh nè chanh xanh chanh xanh chanh vàng nữa. yes The yeah. apple and the cherry tree. In the yeah. ground or in a pot? you want to leave them in the pot to grow or in the ground? In the ground. Yeah. In the ground. Yeah. yeah. Come with me then. Okay. Oh, <laughs> Đang hỏi uh, cái cái cô này uh, cây táo và cây cherry yeah. cô sẽ chỉ mình cây táo uh, right your apples and your cherries yeah. there's different rootstocks the top half is grafted onto the bottom half so it's up to you to see what size. You don't just let them grow willy-nilly. Right you have to prune them right. to the size that you want. Do you hear that? Yeah. So when you put them in, you've got to cut them in the them. in the autumn when it all the leaves have come off. Yeah. yeah. That's when you prune them. Okay. You do a winter wash on them. How? It's a spray that you can you dilute and you put on, and it's to clean it. Right. And a bandage around the bottom. Sounds like a child. Yeah. <laughs> to stop bugs going up. You oh, okay, just yeah. don't put them in the ground. yeah, forget leave them, them though, sure. No. Yeah, they need attention, right? They do. Fair enough, okay. You've not got a gardening book? No. I'm not a big gardener. Please? I spend my money on other things. <laughs> then get a gardening book. It's okay, yeah. we've got mother-in-law's a firm gardener anyway. Right. So she'll be good. Okay. Draft, I'll draft her in on a contract. Because it's different from where maybe she comes from. Oh, she lives in Muggle. Right. So you'll know the she'll know then that oh well the goal's the easiest, isn't she, it? She, will she'll know she'll know what to yeah, do. She'll know yeah. what to do. She's been gardening for So many people 50, forget 40, that in the winter years. in the winter time you've got to wash You've got to the wash them, okay. Yeah. Okay, all right. Right, okay. head down that way. Yeah. Đây là hoa, các loại hoa nè các bạn. này mình sẽ tìm cây That's an M27 rootstock, right? Because they get grafted on down that's there. A, that's the cherry, right? No, that's uh, oh, that's the apple. Apple, apple. red okay. Right, okay. So this is for eat sweet, right? yeah. Sweet? yeah. Sweet sweet apple, right? Yeah. So it'll grow the best of it up to two meters. Don't let it get any taller then because okay. it's not it's not good. Okay. Yeah. Do you hear that, honey? Yeah. Two okay. meters is the biggest. When you, you get yeah. when you get a lot of apples yeah. on one thing, take a few off. Right. Yeah. Because it's better to have bigger apples, uh -huh. better apples. Okay. Smaller apples, not so sweet. No. No, and it stresses the tree out, and they will shed their apples then. Okay. If there's too many on. Yeah. Okay. So I always have the M27s because I like to get to them. I don't want to go in a ladder and get Yeah, them. yeah, it's okay, And that's yeah. going to be better for you, honey, because you can stand on a small stool and then you can reach Oh, isn't he being them. awful no, to no, you? I'm just being polite. <laughs> Right? just being polite. You see, that's an M106. Right. And an M106 like things, they go up to four, five metres. Uh, after 10 years. Yeah. Right, yeah. So do you want something big or do you want something small? How, think, much room have you got? You've got to think about where you're going to put it. Yeah. In the back garden. I think you're better with the smaller tree. The smaller yeah. ones are better. Take the lady's advice. That's a nice yeah. one, that. Red yeah. four step. Lovely and sweet. Yeah. Really nice. Yeah? Yeah. Right. Okay, should I put... Am I okay to put that in the trolley? Yeah, I'll tell you, we're just... I'm right, have you got any fertiliser at home? Uh, like grow more? No. Or bone meal. No. You get a little bit of bone meal whenever you plant anything, like a tablespoonful. Put it in the ground and scush it around so the roots go searching Where will it. I find that in here? I'll get you Will you guide me to that on the yes. after we get the yeah. trees, yeah? I shall, right. I shall pick that up So then? we did, uh, we did row with the multi, uh, multi I don't, know, I don't know if you can grow with the compost. I mean, let's ask the lady what the best thing to do is. What? How, how, what's the, what's the right, best, what's uh, your soil like? Yeah. Uh, it's it's average, I would say. Right, then I would get a bag of just compost up at the get top. Get a bag of compost. Yeah, we need on. to get some anyway. And dig it all in. Yeah. Right. Okay. Okay. All right. Great. Okay. And so bag of compost and these other bits and pieces. Yeah. Now, cherry trees. I've got to think because uh, I'm in my car. How how big are the cherry trees? Are they? Come uh, on. Right. Yeah. Because I was going to ask you to deliver. That's a black cherry. Okay, black cherry. Okay when you get that in your car. Yes, okay. Who's driving? You? You sit in the back, you do Queen. Please go in the front. <laughs> Down in the well. behind the seat and have it sticking out the window. No. I'll oh, just angle it across you, you mean? Front seat, slightly yeah. back. That goes in there. In the footwell. That way. The other one goes Tilts. in. Yeah. Yeah. Seatbelt across. Mm, okay then. Okay. All right. The kids know how to do it at the front. Yeah. Okay. You might have to sit in the back then with that yeah, babe. Yeah, that's what I yeah. said. We'll find, we'll find a way. We'll find and a way. the other part in the back, you're going to put your apple tree. Okay. Yep. Right now. Yep. Do you want a black cherry? Okay. Or a white cherry? So this is what side, the big or small? I don't know. And sweet. It's up to you. If you mean you the size of the tree or the size I mean of the, the cherries? The size of the cherry. The size of the cherries. It's up to you. If you don't water, yeah, cherry shrivels. Uh, it's like your skin, you yeah. hydrate. When you go yeah. in the bath. Yeah. If you water, you get a better cherry. Yeah. And probably a bigger one as well, yes. right? And it is sweet. Yes. Sweet one sweeter? That sweetest. One. Yeah. The black cherries are sweetest. And how, how tall? How tall is it? You don't let them get any more than that again. About two metres again yeah. then. See, it's been grafted up here okay. this time. Yeah. There's okay. cherries already. Yeah. Starting, yeah. Yeah. Mm. Okay. Right. You okay with that? What do you think, yeah. honey? I think take the lady's advice. Yeah. I don't know what I'm talking about, so I just say yes to everything. Yeah. That tree looked very big. That's not a. That That's a sweetheart. That's a bigger one. That's, and the, one next to it is that the same? Look, that's that sunburst. Ah, different type. Right? Different types. Yeah. Well, that one, the black cherry is the sweeter of the three. I find black cherry sweeter. Yeah. Than red cherries. Mm. Yeah, maybe we take the black one. We take that one then. Yeah. yeah. Okay. Okay. Okay. Am I okay to pick that up now? Yeah, then, you yeah? can pick it up. Pick that up later. Okay. All right. Right. Anything else? The, yeah. Um, cái này giống cái hoa tử đằng phải không mọi người? Dạ, Đẹp quá nè. Cái này cũng 45 à, bản, 44.99 là khoảng 45 bản đó khoảng um, uh, cũng gần một triệu rưỡi một triệu ba mấy một triệu tư á có mấy cây nho nữa nè mình muốn trồng nho nữa nhưng mà thôi hôm nay mua cây uh, cây cherry với lại cây táo thôi mấy cái cây này người ta làm tốt quá nè cái này cây gì vậy ta <laughs> chứ ngoài đây là cây ăn trái đó mọi người that's okay. great. Thank you very much. I highly appreciate Thank you. Thank you. Oh. À. Đây là cây à, nụ tầm xuân nè. How much is it? I don't know, babe. Okay. I'll worry about that when we get to the till. 45 pound. Yeah, and the other one is, I don't know. Um, Your tags, so we're separate. Yeah. The information. Yeah. Yeah. I'll put that somewhere safe. Sure. Yeah. Okay. Thank okay. you. That's great. Thank you again. Thank you very Thanks much. Thanks a lot. Thanks. Yeah. Oh, I'll almost use the other one. ra đây coi mấy cái cây ăn trái mọi người đây nè táo nè quá trời táo luôn táo này bây giờ có hoa hoa đẹp quá ha giống như hoa đào á cái này về bữa sẽ mua về sẽ có trái ăn luôn bằng giá nhau hết đó những cái táo này là bằng giá nhau hết cái lớn cái nhỏ gì cũng bằng giá hoa quá chừng luôn nè, nè. đẹp quá à. cái hoa nó cũng đẹp nữa nè ở đây là có cây táo xanh táo xanh mình mình không à, không cái này táo hồng hồng cái lúc nãy là mình mua táo đỏ ở bên đây có cây berry nữa nè này giống cái lê phải không mọi người cái lê nè cái lê này cũng có hoa nữa cái hoa lê nó to quá ha đây nè cái hoa lê nè cái lá của cây lê nó to nó nhám nhám nè mọi người cũng có bông quá chừng nè cái này mua về xong rồi mùa này là có trái ăn luôn cái này là có cây à, cái này cái gì ta cái này để nấu ăn nè nấu ăn thì à, ăn nó sẽ bị chua nhiều quá đây cái trái này cây này cây gì đây mình không biết luôn á phải mà vườn rộng á là mua về trồng mê luôn ô cái này giống cây liễu quá ha mình thích mấy cái cây mà lá rủ rủ như vậy nè mọi người liễu rủ <laughs> đây là cây gì đây cây này là cây lá cái lá cũng màu màu đẹp nè phía bên đây có cây lá phong nè nhiều cây lá phong quá nè nhiều đủ loại hết lá phong có rất là nhiều loại luôn có nhiều màu và có loại lá to loại lá nhỏ nữa bây giờ mình đi vô đi ô cái cây này cây gì ngộ quá có cái hoa nó nó ngộ quá chừng này mà cái màu nó cũng dễ thương nữa ui cái này giống cây táo của Việt Nam mình quá ta cái táo cái trái nè không biết mọi người có thấy không nè cái trái táo này giống như của Việt Nam mình á táo xanh nè táo xanh nhỏ nhỏ mà có chùm chùm chùm luôn á quá chừng luôn nè rồi ờ, có mấy cái cây táo à, táo nhỏ xíu nè mọi người táo nhỏ xíu này người ta người ta căng ra nè cái táo này cũng ờ, có hoa quá trời này mua về vài bữa là có trái ăn luôn đây là táo với lại lê này có cây à, việt quất nè mọi người blueberry nè ơi mình mua cái cây blueberry này về mình trồng được á về bữa ăn luôn có bông rồi nè có trái luôn rồi. nhưng mà không biết cái loại nào là là là ngọt uhm, cái này mình thấy nó cái hoa nó khác nhau ta cái này có hoa màu trắng cái này có hoa màu hồng hồng nè chắc là cái loại nó khác nhau á để xem thử blueberry này cái trái này không có được đen cái cây này chỉ có 17 18 à, đồng thôi và chưa đến 600 ngàn cái này blueberry này mà sao cái trái màu đỏ nữa có nhiều loại quá nè cái này trái màu đỏ <laughs> Excuse me. Excuse me. Uh, Can you help me with the blueberry? Right. I see here they got different, right? The flower. Yes. So which one is which? They're all sweet. All sweet. But they have to go in special soil. Oh yeah. Ericaceous soil, acid soil. Ah, so they're not easy. No. Okay, we try it next time. <laughs> it it is putting them in a special soil, otherwise they just don't survive. Ah. Yeah. Gardening book. I little know. bit of learning. Thank you. little bit of learning. <laughs> I'm look at the blueberry. I know, I'm calling you on the phone, you're not answering. Uh. Come on babe, let's go. We got what we need, don't we? Black currant này cũng là một loại blueberry luôn nè mọi người. Bây giờ cái mùa này là có trái luôn rồi nè. Đi trái. Ok. Ôi, cái trái này là cái um, cái quả lý gai nè, cũng là một loại berry luôn, raspberry. Nè hôm nay lúc. Gooseberry yeah. Dạ hôm bữa có ăn rồi, nó cũng chua chua ngọt ngọt, nó mọng nước lắm này hoa hồng hoa hồng này 16 bản và cũng 400 à, mấy chưa đến 500 ngàn một gốc mà mấy gốc hoa hồng này này đẹp quá ha to nè mập ú luôn á này mua về 11 à, nó nhảy nhánh lên cái à, mùa hè nó ra hoa đẹp lắm quá chừng luôn vô đây thấy cái gì cũng thấy mê hết đó mọi người này quá chừng hoa hồng luôn nè à qua được I find the strawberry, honey. I don't know, but if you're asking the wrong person. In there. À? Maybe. That's the lady. Yeah, Ở That's the lady. No, no, don't need. We see in here. Bên đây là trồng hoa không? Bây giờ mình chỉ kiếm uh, mấy cái uh, strawberry. Strawberry last year in here. That's why you should have asked the lady. Thank you. À, ah, over there. Yeah, it's now. Đây là nguyên mua nguyên cái dĩ này nè mọi người. Sao cái this look like small one? I don't know, they Burberry nè có rất là nhiều loại dâu tây luôn mọi người mình sẽ mua mấy cái dâu tây này về trồng nè đây nè mọi người mình đã về đến nhà rồi nè hôm nay à, tổng thiệt hại của mình là mình mua bao nhiêu dâu tây đây với lại à, cái bao đất với lại cái à, cái đồ để trộn vô đất trồng cây đó lúc nãy cái cô có chỉ mình đó tại nhà mình cũng còn đất cho nên là mình mua một bao thôi lại có cái chai thuốc ờ, xịt rầy nữa đó mọi người đây nè đây là cây ờ, cherry với cây táo của mình nè cây táo thì đã có bông rồi cái bông táo cũng rất là đẹp mọi người với lại cây cherry cũng đã có mấy cái trái nhỏ nhỏ rồi đó lúc nãy ở trong shop thì cái cô kia cũng có ờ, giới thiệu mình cái cuốn sách này nè các bạn cuốn sách hướng dẫn làm vườn cho nên là mình cũng có mua thêm mấy cuốn sách này cũng rất là hay mọi người giờ mình sẽ đọc hai bốn năm cái hoa táo này có 5 cánh nè mọi người giống như cái hoa đào quá ha đẹp quá mấy cái nụ cái nụ thì nó màu đậm hơn dễ thương quá à, có cây lá phong màu đỏ này mẹ mình cho nè mẹ chồng mình tặng đó Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video đến đây nha. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. gì vậy con trời tưới dưới gốc chứ sao tưới trên cái bông không à hả trời ơi trời